nay à, sẽ tiếp tục làm video về cái à, solo PUBG PUBG Mobile anh em nhớ subscribe vào trên kênh channel của mình nhé bây giờ mình sẽ setup một cái thành phần à, chính để bắt đầu vào trong cái tựa game này tiên mình sẽ chọn với chế độ FPV rồi FPV ok map sa mạc let's go nhanh thế nhờ quá nhanh quá nguy hiểm luôn thì nó xét nó chạy nó nhanh thế nhờ server hôm nay nhiều người chơi hay sao thôi tức là sẽ không còn bốt nữa rồi thì ờ, cái này toàn người sao nhỉ? còn sẽ mở cái âm thanh to lên một tí ờ, là nhỏ ai thì cũng không nghe điều chuyển có vẻ là hơn nhiều đi bây giờ nhảy cũng là ra rồi mới bay qua thì sẽ nhảy nhé. Cô này thôi Cô này chán lắm Phút cuối này đi này, Phút cuối này tí lấy xe chạy được Đường bay này khó đoán vậy thì như phương khoan này khu này là gần khu cối ô trong bo luôn kìa gì cũng phải từ từ vai nó mới như viên cộng sản vào đấy có bẫy một bẫy ra vector nghe nghe nói sấy không hay lắm sau một chỗ đây này xe ô tô kia đi lại dễ mà volt Kopya. blur Rồi, cô cái cốt lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn chính ở hướng 120 cao 14 này quá Nãy mà mình sấy cái Mà mình sấy ok là mình thua rồi AK với AK mình chuyển sang AK rồi wow Ya. khỏi nghĩ là chạy qua bên này đây này chạy qua bên này có phải hay đây nhờ hay là chạy qua bên này đi bên này đi bỏ đồng vào rồi bo này đúng là thiên về hướng thì mình thật mình lúc nãy nhảy khu này bo vào đây không phải chạy bo nhiều bo vào mình nghĩ bo sẽ bình hướng bên này là lúc mình nghĩ đâu về phía bên đó thật bắn ở hướng 15 này 嗯。 6 thằng chú thả cháu đi ôi dồi xong luôn rồi kìa ép nó xuống nước đậm Đúng vài giọt nước Mm-hmm. yeah. Cái bốc máy kìa 对，个品种。 kia mới khó chịu chứ còn thằng bên kia thôi còn thằng bên kia thôi cắt vậy ok nice vậy tấn công hay vậy ok cảm ơn anh em đã xem video bye bye các bạn các bạn nhớ để lại cho mình shop nhé cú ba không bắn không dám bắn vào đầu rồi bye bye